ôi các bạn mình đang đường kho bằng căng này mình đi ngon Phúc Lam á mình sẽ bắt người luôn rất là đông khách luôn mặc dù ở đang giai đoạn mùa dịch này hiện tại là bây giờ khoảng 7 giờ rưỡi nha các bạn và thấy đông ghê không hai uh, xe là dựng kín luôn tới hàng thứ hai và là rất nhiều nó còn nhiều hơn hồi trước luôn á trước ra canh đưa mình đi ngon nó ít lắm giờ mình đi thấy rất là đông luôn các bạn thấy không ta ngồi ngoài rất là nhiều mình nghĩ là ta chỉ ngồi à, à, buổi trưa á, người ta vào tắm nắng có máy lạnh thôi không ngờ buổi tối rộng hơn nữa view đây cũng đẹp ở bên trong nó có máy lạnh còn ngoài có những cái ngồi à, ngoài đó là mát và thoáng nha à, các bạn thấy nó sẽ giáp với đường số 14 á địa chỉ là một một nghìn không trăm mấy á mình không nhớ trò này